cộng này bắt đầu bị phong tỏa xã hội nè hợp buồn quá phải ở nhà à, chẳng quá muốn đi hẹn hò với người yêu nè ngồi điện thoại với người yêu nè chào anh à. yeah, dạ, chào em chẳng quá oh, em ăn cùng chưa à, rồi rồi ồ cô ăn dạ ăn cũng ăn rồi nè đó rồi buồn quá ừ cũng buồn em nhỏ ăn đó cảm ơn ăn cũng nhỏ em nè em muốn gặp bạn dạ đúng rồi nhưng mà bà giờ là phải ở nhà nên phải chịu luôn nè anh yêu em em yêu anh yeah. đang làm gì? Em đang nấu ăn con Ồ, hay quá Hả? Ừ. Anh ơi Anh gì? Có lão nhiều quá À, đẹp không? Đẹp Khảo lâu đi Không Người Thái thường có nhiều rau nè Ghê quá Ghê quá bây giờ coi tiền tuổi cũ rồi hả trời ơi à, đẹo cáo trạng thì không sao nè hello anh nghe nè yeah, trời <laughs> ủa tại sao em đeo khẩu trắng nè Ồ, Corona Không sao, bây giờ là ở nhà đúng không? ở nhà Ở nhà là không cần đeo khẩu trang nè Nhưng mà ở nói nào cũng có Corona mà Không sao, anh muốn thấy khuôn mặt của em Buồn quá, khởi đi, khởi đi, khởi đi À, trong mắt cho nha à, à. sống rồi 이렇게 되면 오기 hả Mà, hôm mấy là ai à hả em là Ghê em quá. mà ghê quá trời ơi hả sợ quá trời Dạ chẳng ơi là đẹp. Ôi trời ôm ôm ôm ôm không call from home, Dave. I Aduh.